Thế giới bên kia sẽ luôn là một chủ đề mê hoặc con người, tất cả chúng ta đều tự hỏi điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta chết. Những câu chuyện về luân hồi mang lại cho các tín đồ hy vọng rằng ý thức của họ vẫn tiếp tục sau khi chết nhưng đôi khi khiến những người hoài nghi phải tròn mắt một số câu chuyện luân hồi. Tuy nhiên, không dễ dàng để loại bỏ, khi ký ức tiền kiếp xuất hiện với độ chính xác đáng kinh ngạc, ngay cả những người hoài nghi cứng rắn nhất cũng có thể trở thành người tin tưởng. Trong những câu chuyện luân hồi có thật tiềm năng này, các cá nhân có thể nhớ lại những ký ức phức tạp kỳ lạ về cuộc sống mà họ chưa từng sống những câu chuyện của họ rất phong phú với những chi tiết dường như quá chính xác chỉ được rút ra từ trí tưởng tượng, những người đã được đầu thai có thể nhớ thông tin sau này được xác minh. Chẳng hạn như địa chỉ cũ, thành viên gia đình cũ và tai nạn chết người, mặc dù một số hồi ức về tiền kiếp có thể dễ dàng bị loại bỏ nhưng những câu chuyện này rất phong phú với những chi tiết đầy ám ảnh thách thức những lời giải thích hợp lý, những biên niên sử như vậy sẽ khiến ngay cả những người hoài nghi cứng rắn tự hỏi. Liệu luân hồi có thật không? Câu chuyện thứ nhất, một cậu bé 4 tuổi kể lại cuộc đời làm đặc vụ Hollywood năm 2009, khi mới 4 tuổi, Brian Hammond bắt đầu thức dậy ôm ngực và la hét về việc trái tim anh đã nổ tung ở Hollywood mẹ anh, Cindy, trở nên hấp dẫn khi Ryan tiết lộ thêm chi tiết từ kiếp trước. Anh khẳng định anh đã từng sống trong một ngôi nhà ở Hollywood trên một con phố có tên Brock nơi anh có ba con trai và một người bạn tên là Senator Fay. Một ngày nọ, Cindy xem qua một cuốn sách có những bức ảnh từ Hollywood cũ. Brian nhìn trộm qua vai cô và hào hứng xác định một người là Jock và một người khác là mình. Cindy đã liên hệ với một bác sĩ tâm thần từ trung tâm y tế UVA, người thực hiện nghiên cứu về luân hồi. Bác sĩ tâm lý đã xác minh người đàn ông trong bức ảnh là một ngôi sao điện ảnh tên là Jock Rapp và người đàn ông còn lại là Martin Martin, qua đời năm 1964, khi tiếp xúc với con gái của Martin và xác nhận Martin là một đặc vụ Hollywood sống trên đường North Roxbury Drive, có ba con trai, và đã từng gặp thượng nghị sĩ Irving I của New York sau cuộc gặp gỡ với con gái của Martin. Ryan mất hứng thú với những ký ức ở Hollywood của mình, anh tỏ ra bối rối trong cuộc họp và nói với mẹ rằng sau đó năng lượng của con gái anh đã thay đổi, lời giải thích của bác sĩ tâm lý, khi nhìn thấy những người từ quá khứ của họ đã chuyển sang, những đứa trẻ đầu thai trở nên khép kín và quên đi những tồn tại trước đây của họ. Câu chuyện thứ hai, một nạn nhân vụ cháy ở Chicago đã được đầu thai thành một cậu bé 5 tuổi lúc đầu, Erica Ruha Tellerman cười nhạo cậu con trai 5 tuổi của mình. Lúc có xu hướng gọi đồ chơi và đồ vật là Pam, cô ấy cũng không quan tâm đến những lời nhận xét của anh ấy về việc đã từng là con gái, anh ấy sẽ nói rằng mình có mái tóc đen khi còn một cô gái. Hay anh ấy đã đeo bông tai giống mẹ mình khi còn là một cô gái, vì tò mò Erika cuối cùng đã hỏi lúc Pam là ai, tôi đã từng, anh ta nói, tôi đã từng như vậy nhưng tôi đã chết và tôi đã lên thiên đàng, tôi đã nhìn thấy Chúa và sau đó, Chúa đã đẩy tôi xuống và khi tôi tỉnh dậy, tôi là một đứa trẻ và bạn đặt tên tôi là Lúc. Sau khi ép anh ta để biết thêm chi tiết, lúc nói với mẹ anh ta sống ở Chicago, đi tàu rất nhiều và chết trong một vụ cháy, sau khi đề cập đến cái chết của mình. Lúc đưa tay ra hiệu cho thấy có người đang nhảy ra cửa sổ, khi Erica đưa thông tin vào một công cụ tìm kiếm, cô đã phát hiện ra một màu tin về vụ hỏa hoạn ở khách sạn Buxton ở Chicago. Vào tháng 3 năm 1993, 19 người đã chết trong một vụ hỏa hoạn tại tòa nhà và một phụ nữ Pam Robinson đã thiệt mạng khi nhảy qua cửa sổ. Erica không thể giải thích làm thế nào lúc lại biết về một đám cháy ở Chicago, anh chưa bao giờ đến thành phố, và cô chưa bao giờ thảo luận về điều đó với anh. Mặc dù câu chuyện đầy ám ảnh về Pam Robinson có thể chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng điều đó cũng đủ khiến Erica tin tưởng. Câu chuyện thứ ba, hai chị em gái bị giết trong một tai nạn xe hơi được đầu thai thành anh em sinh đôi John và Florence Pollock đã bị tàn phá khi con gái song sinh của họ, Joanna và Jacqueline, chết trong một vụ tai nạn xe hơi vào ngày 5 tháng 5 năm 1957. Năm sau, họ rất xúc động khi biết tin mình đang mong đợi và một lần nữa, Florence lại mang song thai, cặp song sinh Killian và Jennifer sinh ra giống hệt nhau ngoại trừ vết bớt của Jennifer, cô có một vết bớt ở eo tương tự như vết bớt mà Jacqueline mắc phải và một vết bớt trên trán giống một trong những vết sẹo của Jacqueline. John và Florence rời khỏi ngôi nhà cũ khi con gái của họ được 3 tháng tuổi. John và Florence kể cho Gillian và Jennifer rất ít về những người chị quá cố của họ nhưng các cô gái dường như chia sẻ những kỷ niệm của Joanna và Jacqueline, họ sẽ yêu cầu những món đồ chơi cũ thuộc về cặp song sinh đã qua đời. Những địa danh được công nhận khi đến nhà cũ của cha mẹ họ và không thể giải thích được nỗi khiếp sợ đối với ô tô, khi nhìn thấy dòng xe cộ đang tới, họ sẽ hét lên xe đang đến đón chúng tôi, may mắn thay, đến 5 tuổi, những ký ức đáng sợ này hầu như biến mất các cô gái tiếp tục sống cuộc sống tương đối bình thường của người lớn, tuy nhiên. Câu chuyện của họ vẫn thường xuyên được trích dẫn như bằng chứng về sự luân hồi. Câu chuyện thứ tư, Mahatma Gandhi đã điều tra tuyên bố tái sinh của một cô gái Santi Devi ở Delhi, Ấn Độ, sinh năm 1926 và hầu như không nói chuyện cho đến khi cô 4 tuổi, sau đó cô bắt đầu khẳng định mình sống cùng chồng và con trai tại một thị trấn tên là Mathura, nơi cô đã chết 10 ngày sau khi sinh con. Cuối cùng, một giáo viên trong trường học của Devi đã hỏi tên chồng cũ của cô và cô trả lời Pandit Kedanay Sop. Giáo viên đã xác định được một người tên này ở Mathura và viết cho anh ta một lá thư. Sop xác nhận vợ anh, Lakdi, đã chết khi sinh con 9 năm trước. Khi Sop đến gặp Santi, anh ấy tự giới thiệu mình bằng tên anh trai mình. Santi ngay lập tức bị bắt quả tang và nhận sót là chồng mình, cô nhớ lại những chi tiết về cuộc đời của Lắc Chẳng hạn như món ăn yêu thích của Kedanei và cách Lắc tắm trong giếng trong sân của họ, cô cũng chừng phạt sót vì đã tái hôn, vì anh đã hứa với Lắc rằng anh sẽ không. Mahatma Gandhi cuối cùng đã nghe về câu chuyện của cô ấy, anh ta đã gặp Devi và thành lập một ủy ban gồm 15 người để đánh giá những tuyên bố của cô, ủy ban, đáng ngạc nhiên. Không thể lật tẩy câu chuyện. Câu chuyện thứ năm, ông nội được đầu thai làm cháu ruột của mình bác sĩ tâm thần Jim Tucker của Đại học Virginia, người nghiên cứu chuyên nghiệp về luân hồi, đã gặp một cậu bé được xác định là Sam người mà cậu tin là tài sinh của chính ông nội mình, cho đến khi lên 4 tuổi, Sam chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh của ông mình, sau khi bà anh qua đời, bố mẹ anh mang ra một cuốn album ảnh cũ. Khi nhìn thấy xe của ông mình, anh ấy đã thốt lên, đó là xe của tôi, sẽ rất dễ để gán điều này là do trí tưởng tượng hoạt động quá mức, đây là những gì mẹ của Sam Baptist đã làm lúc đầu vì tôn giáo của bà không tin vào luân hồi, tuy nhiên, cô đã trở thành một người tin tưởng sau khi cô hỏi Sam liệu anh có nhớ bất cứ điều gì khác từ tiền kiếp của mình không? Anh cho biết em gái mình đã bị những người đàn ông xấu, biến thành cá, mẹ của Sam đã rất kinh ngạc, em gái của ông nội anh đã bị sát hại và thi thể của cô ấy bị vứt xuống sông. Do tính chất đáng sợ của câu chuyện, cha mẹ của Sam không bao giờ nói với anh ta về vụ giết người gì vĩ đại của anh ta. Câu chuyện thứ 6, một đứa trẻ mới biết đi ở miền Trung Tây nhớ lại việc viết cuốn theo chiều gió từ khi được 2 tuổi. Một đứa trẻ miền Trung Tây tên là Ly đã khăng khăng rằng nó có một ngôi nhà khác và một người mẹ khác đến năm 3 tuổi anh bắt đầu nói rằng mình sinh vào ngày 26 tháng 6 chứ không phải sinh nhật thực của anh, ngày 21 tháng 6, ly khai tên đệm của mình là câu. Anh viết phim kiếm sống và có một cô con gái tên là Jennifer, em gái anh hỏi anh bao nhiêu tuổi khi anh qua đời và anh nhanh chóng trả lời. 48, cha mẹ của Ly tò mò đã chuyển tiếp tên của một số bộ phim cho Ly, hỏi xem liệu anh có viết chúng không, khi họ đề cập đến cuốn theo chiều gió, Ly trở nên nhiệt tình. Anh ấy háo hức tuyên bố rằng anh ấy đã viết phim, sau khi tìm kiếm nhanh trên Google, cha mẹ của Lee biết được nhà văn của cuốn theo chiều gió tên là Sydney Cole Howard, Howard sinh ngày 26 tháng 6 có một con gái tên là Jennifer và qua đời năm 48 tuổi. Vì những chi tiết này về cuộc đời của câu không được cha mẹ Ly biết nên không rõ bằng cách nào anh ấy biết được chúng. Điều này để lại sự luân hồi là một lời giải thích khả thi. Câu chuyện thứ 7, một nạn nhân giết người được tái sinh trở lại để đối đầu với kẻ giết mình khi Karanfin Tutersmers ở Thổ Nhĩ Kỳ mang thai một cậu con trai vào những năm 1950 cô mơ thấy một người đàn ông tên là Selim Fesli xuất hiện với cô với khuôn mặt đẫm máu. Cô tiếp tục sinh một bé trai, Semi Tutersmus, ngay khi Semi bắt đầu nói anh ta khẳng định mình là hóa thân của Fesley, anh ta cho biết anh ta sống ở một ngôi làng gần đó và đã bị một người hàng xóm sát hại, năm 4 tuổi. Semi đi bộ đến làng cũ của Fesley và nói chuyện với người vợ hóa của Fesley. Anh ta đã có thể kể lại cuộc sống của họ với nhau một cách chi tiết và những tuyên bố giết người của anh ta đã phần nào được chứng thực. Fesley thực sự đã bị bắn bởi một người hàng xóm nhưng người hàng xóm cho rằng đó là một tai nạn săn bắn. Mặt khác, Semi khẳng định quá khứ của anh đã bị giết do tranh cãi về việc con la của Fesley đang chăn thả trên cánh đồng của hàng xóm. Semi trở lại làng của Fesley trong suốt cuộc đời của mình, thăm quá phụ và những đứa con đã trưởng thành, khi gặp kẻ giết mình, anh ta sẽ ném đá anh ta anh ta không trả thù bạo lực hơn vì lo ngại người hàng xóm của anh ta cũng sẽ đầu thai, Semi dính vào trò ném đá để tránh tiếp tục chu kỳ giết người trong nhiều kiếp. Câu chuyện thứ 8, một đứa trẻ 6 tuổi được tuyên bố là tái sinh của người đàn ông gần đó trong gia đình ở tuổi rưỡi, Nazi Andanab của Lebanon đã khiến cha mẹ của mình bị sốc, anh ấy tuyên bố tôi không nhỏ, tôi lớn, anh ta khẳng định mình có nhiều vũ khí, bao gồm cả lựu đạn, và sống ở một ngôi làng gần đó, thời gian trôi qua. Andanap liên tục yêu cầu được đưa đến nhà cũ của mình trong Cabercham Mao, khoảng 10 dặm từ ngôi làng của mình, khi anh được 6 tuổi. Cha mẹ anh đã chấp thuận yêu cầu này và Andanap đã đặt nhà của Nadia Khadik. Khadik đã nói chuyện với Andanap rất lâu và tin rằng anh ta là hóa thân của chồng cô, Fuad Assad Khadik. Cô đã rất ngạc nhiên khi Andanap trả lời đúng câu hỏi của cô, anh nhớ ai là người đã xây dựng nền móng cho tổ ấm của họ cụ thể là một tai nạn khi cô ấy bị chật khớp vai và một sự cố khi con gái họ bị ốm do uống thuốc. Kinh ngạc hơn nữa, khi người vợ cũ được cho là của Andanap mời anh ta vào nhà của mình. Anh ta nhanh chóng chạy đến một cái tủ để tìm kiếm vũ khí của mình. Đây là chiếc tủ chính xác nơi người chồng đã khuất của cô cất giữ súng và lựu đạn. Câu chuyện thứ 9 Dấu hiệu khai sinh của một đứa trẻ khớp với chấn thương chết người của người đi xe đạp Purnima Ekanayake ở Sri Lanka sinh ra với những vết bớt bất thường dài rác ở xương sườn và ngực dưới. Khi còn trẻ, cô bắt đầu nói về tiền kiếp. Sau một chuyến đi học một ngôi đền 145 dặm, Ekanayake khẳng định cô sống trong thị trấn bên kia sông từ đền thờ. Cô khẳng định mình từng là một nam thanh niên làm nhang chết trong một vụ tai nạn giao thông. Cha của Ekanayake đã đi du lịch với anh rể của mình đến thị trấn được đề cập Kelania. Họ hỏi xung quanh về những người làm hương ở địa phương và tìm ra cái tên Jinadasa. Jinadasa là một người làm hương đã chết khi bị xe buýt đâm khi đang đi xe đạp gia đình của Ekanayake đưa cô đến nhà của Jinadasa, nơi cô có thể xác định được vợ và con gái của anh ta và đặt tên cho ngôi trường mà Jinadasa đã theo học. Gia đình của Ekanayake không có liên hệ hoặc liên hệ trước với gia đình của Jinadasa, thật khó để giải thích làm thế nào mà cô ấy có được thông tin cụ thể như vậy chính xác, sau đó, có những vết bớt. Báo cáo khám nghiệm tử thi của Jinadasa cho thấy một số vết gãy và bầm tím do tai nạn chạy dọc theo xương sườn dưới và bên trái của anh ấy. Câu chuyện thứ 10, một cảnh sát trưởng về hưu cảm thấy một liên kết tình cảm với một vị tướng trong cuộc nội chiến khi cảnh sát trưởng về hưu Jeffrey King và vợ đi nghỉ ở Maryland ông đã mất cảnh giác khi đến thăm một chiến trường trong nội chiến có tên là đường sang cần, Kim trở nên xúc động không thể giải thích khi anh ấy vào sân. Đến mức anh ấy nghĩ rằng mình có thể bị đau tim, trong khi cơn đau thể xác qua đi, anh cảm thấy có một mối liên hệ kỳ lạ với khu vực này, sau đó anh kể lại sự việc với một nhà ngoại cảm trong một bữa tiệc cô hỏi anh có tin vào luân hồi không anh cảm thấy bản năng thôi thúc phải nói những từ trưa, trong khi đọc tạp chí Civil War tại nhà mình, anh ấy tìm thấy một bài báo về một vị tướng trong nội chiến được xác định là tướng Gordon. Gordon đã từng chiến đấu ở Sunken Road trong trận Antietam, trong trận chiến này. Anh ấy được nhớ đến nhiều nhất vì đã lặp đi lặp lại những từ hét lên, vẫn chưa, khi nghiên cứu về cuộc đời của Gordon, Kim đã tìm thấy nhiều mối liên hệ giữa mình và Gordon. Larkin có những dấu vết trên cơ thể này tương tự như những vết thương mà Gordon phải chịu trong chiến tranh vào sinh nhật lần thứ 30 của Kim, Anh ấy được đưa đến bệnh viện với một cơn đau khủng khiếp ở hàm khi Gordon 30 tuổi ông đã bị bắn vào mặt. Câu chuyện thứ 11, một cậu bé tái sinh đã tự giải quyết vụ giết người của chính mình mặc dù câu chuyện này phần lớn dựa trên những tin đồn, nhưng nó vẫn khiến bạn cảm thấy lạnh, bị cáo buộc. Một cậu bé 3 tuổi đến từ cao nguyên Golan, gần Syria, được sinh ra với một vết bớt đỏ trên đầu, anh ta khẳng định đây là do bị sát hại trong tiền kiếp. Bác sĩ tiến sĩ Eli Las tuyên bố đã điều tra câu chuyện Las đưa cậu bé đi từ thành phố này sang thành phố khác ở Israel cho đến khi cậu bé nhận ra một ngôi làng. Anh đi dạo quanh thị trấn khá lâu trước khi đến gần một người đàn ông lạ mặt và nói, tôi từng là hàng xóm của anh, chúng tôi đã đánh nhau và bạn đã giết tôi bằng rìu, sau đó, cậu bé dẫn Lars và người đàn ông bị buộc tội đến một nơi mà anh ta tuyên bố đã được chôn cất một bộ xương được tìm thấy dưới đất với vết thương trên hộp sọ tương ứng với vết bớt của cậu bé. Người đàn ông mà anh ta buộc tội cuối cùng đã thú nhận đã sát hại người hàng xóm của mình 4 năm trước. Câu chuyện thứ 12, một người đàn ông lớn tuổi các nhà khảo cổ học bị sốc khi biết về một thành phố cổ đại trong suốt cuộc đời. Arthur Flowerdeck bị ám ảnh bởi những ký ức sống động và khó giải thích về một thành phố bị bao quanh bởi sa mạc và một ngôi đền được tạc vào vách đá, một ngày nọ. Khi đang xem một bộ phim tài liệu của BBC trên TV, anh nhìn thấy thành phố Petra, Jordan, trước sự ngạc nhiên của anh ta, thành phố khớp với một trong đầu anh ta. Sau khi Flower Depp chia sẻ câu chuyện của mình với một số người, các phóng viên của BBC đã liên hệ với anh để yêu cầu đưa câu chuyện của anh lên truyền hình. Một số nhà khảo cổ đã bay đến Petra cùng với Flower Depp, ông nhận ra các địa danh một cách dễ dàng, kể cả những địa điểm chưa được khai quật khi được giới thiệu với một thiết bị cổ xưa. Mục đích của nó đã khiến các học giả bối rối trong nhiều năm, ông đã đưa ra một lời giải thích hợp lý về việc sử dụng nó, sau khi nhìn thấy một trạm gác. Flowerdev kể lại rằng anh đã chết ở đó khi bị đâm bằng giáo. Các chuyên gia đồng hành cùng Flowerdev tin rằng tuyên bố của anh ta về sự luân hồi nghi ngờ ai đó sẽ có thể giả mạo hoặc ngụy tạo bề rộng kiến thức mà anh ta thể hiện. Lauerdev khẳng định rằng anh chưa bao giờ nghiên cứu thành phố trước đây và chỉ nghe nói về nó khi nhìn thấy nó trên truyền hình. Mặc dù Flowerdev có thể đã giấu thông tin liên quan đến học vấn của mình, nhưng nhiều người tin rằng đây là một câu chuyện luân hồi có thật. Câu chuyện thứ 13, người phụ nữ Thụy Điển tuyên bố trở thành tái sinh của Anne Frank Barbro Kallen sinh ra ở Thụy Điển năm 1954 từ khi biết nói. Ca lén đã bắt đầu kể cho cha mẹ nghe những câu chuyện kỳ lạ về một người tên Anne Frank. Ca lén khẳng định cô là Anne Frank, cô đã gặp ác mộng về những người đàn ông đá vào cửa nhà và bắt cô đi. Cha mẹ cô rất bối rối, đặc biệt là vì họ không biết Anne Frank là người thật. Frank chết năm 1945 trong trại tập trung Bergen-Belsen sau khi Đức Quốc xã phát hiện ra cô và gia đình trốn trong một căn gác ở Amsterdam, họ cố gắng tránh bị ngược đãi vì là người Do Thái. Cha mẹ của Ca Kalen đưa cô đến Amsterdam khi cô mới 10 tuổi, cô nhanh chóng dẫn họ đến nhà Frank mà không cần chỉ dẫn xác định chính xác một vị trí trên tường nơi Frank treo ảnh của các ngôi sao điện ảnh, và lưu ý rằng các bước đi khác với cô nhớ. Tất cả những điều này cuối cùng cũng đủ khiến cha mẹ cô tin rằng cô thực sự là hóa thân của Anne Frank, và cô đã viết sách về trải nghiệm của mình kể từ đó.